Xin chào tất cả các bạn học sinh thân mến. Buổi học hôm nay cô Loan cùng toli2.vn sẽ vào bài ôn tập chương số 3 hình học lớp 9. Thế thì nội dung của chương số 3 là chương góc với đường tròn. Thì qua nội dung ôn tập hôm nay thì cô sẽ tổng kết lại phần lý thuyết về góc đối với đường tròn. Tiếp theo nữa là công thức tính à, diện tích tính độ dài cung vân vân. Tiếp theo để cung cấp lại cho các em đó là phần tứ giác nội tiếp. Được chưa nhỉ? Vâng, không để các em chờ lâu, cô cho mình cùng nhau vào nội dung chính của bài học hôm nay. Đó là nội dung đầu tiên. Ta đi phần lý thuyết đầu tiên đó là nêu lại các loại góc liên quan đối với đường tròn. Thế thì các bạn nhớ xem là các bạn học những loại góc nào. Đó là gì ạ? Đầu tiên chúng ta học về góc ở tâm. Tiếp theo nữa là góc nội tiếp, góc có đỉnh bên trong và bên ngoài đường đường tròn, góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung. Được chưa nào? Các bạn chuẩn bị giấy bút, sách vở và đồ dùng học tập. Chúng mình ghi chép bài đầy đủ nhé. Ta đi nội dung đầu tiên, các bạn kẻ giống cô nhé. Về tên góc, ô tiếp theo nó là định nghĩa. Tiếp theo nữa là hình vẽ minh họa và công thức tính số đo góc. Đầu tiên, ta đi nhắc lại góc ở tâm. Vâng, thì góc ở tâm được định nghĩa như sau. Góc có đỉnh trùng với tâm của đường tròn được gọi là góc ở tâm. Nhớ chưa nhỉ? Cái này là nhớ kỹ lắm rồi đúng không nhỉ? Hình vẽ minh họa như sau. Thế thì đối với tam đường tròn tâm O, hai điểm A và B trên đường tròn tâm O thì lúc này ta có góc A, O, B được gọi là góc ở tâm. À, thế thì cung bị chắn là cung AMB. Nhớ nhé, cung bị chắn là cung nằm trong góc Nhớ chưa nhỉ? Thế thì ở đây là cung AMB là cung bị chắn. Thì góc AOB trong trường hợp này nó được gọi là góc ở tâm. Vâng, vậy số đo có góc ở tâm được tính như thế nào? Ta có công thức như sau. Số đo góc AOB là bằng số đo cung bị chắn, đó là cung AMB. Vâng, thế thì số đo góc AOB bằng số đo cung AMB. Được chưa? Đó là nội dung của góc ở tâm. Tiếp theo, Cô trò mình cùng nhau ôn lại góc nội tiếp. Vâng, góc nội tiếp được định nghĩa như sau. Góc nội tiếp là góc ở đâu nhỉ? Có đỉnh nằm trên đường tròn. Còn hai cạnh của góc, à hai cạnh của góc là hai dây cung của đường à đường tròn. Nhớ nào, góc nội tiếp là góc có đỉnh nằm trên đường tròn, được chưa? Và hai cạnh chứa hai dây cung của đường tròn đó. Vâng, ta có hình vẽ minh họa như sau b a c Các bạn thấy góc BAC chưa nhỉ? Vâng, thế góc BAC đỉnh của nó là đỉnh A. Vâng, hai cạnh của góc là hai cạnh AB và cạnh AC và hai cạnh đấy nó chính là hai dây cung của đường à đường tròn tâm O. Vâng, thế thì lúc này góc BAC được gọi là góc nội tiếp của đường tròn tâm O. Và số đo của góc nội tiếp được tính như sau. Thế thì các bạn thấy rằng là góc BAC cung bị chắn của nó là cung BC. Vâng, thế thì ở đây là góc BAC bằng 1 phần 2 số đo cung BC. Góc nội tiếp bằng nửa số đo cung vĩ, à cung bị chắn. Được chưa nào? Đó là về góc nội tiếp. Ta nhắc lại được là góc ở tâm và góc nội tiếp. Các bạn lưu ý rằng góc ở tâm và góc nội tiếp có mối quan hệ với nhau. Nếu như đây là góc AOB là bằng số đo cung à cung bị chắn. Còn góc BAC trong trường hợp này ở góc nội tiếp thì nó là bằng diện nửa số đo cung bị à cung bị chắn. Vậy mối quan hệ của góc nội tiếp và góc ở tâm đó là gì ạ? Khi mà góc nội tiếp nhỏ hơn 90 độ được chưa nhỉ? Nó là góc nhọn. Thì góc nội tiếp bằng nửa góc ở tâm cùng chắn một à cùng chắn một cung. Các bạn lưu ý mối quan hệ giữa góc nội tiếp và góc ở tâm khi nó chắn cùng một cung và đặc biệt là góc ở nội tiếp phải nhỏ hơn 90 độ. Các bạn lưu ý góc nhọn nhé. Chúng mình cùng nhau đi tiếp theo, đó là góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung. Góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung, hình vẽ minh họa như sau. Thế thì góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung là góc như thế nào? Các bạn nghe cái cái tiêu đề của góc thì các bạn biết được rằng à à cái góc này nó chắc chắn nó liên quan đến à một cạnh là tiếp tuyến và một cạnh là dây cung của đường à dây cung một đường tròn. Vâng, thế thì ở đây là các bạn thấy rằng là từ điểm A, AX là tiếp tuyến của đường tròn tâm O và AB là một dây cung của đường tròn tâm O. Thì lúc này ta sẽ có góc X B là góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung. Trong trường hợp này cung AB được gọi là cung bị à cung bị chắn, cung nằm trong góc được gọi là cung bị à cung bị chắn. Vậy số đo của góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung tính như thế nào. Các bạn nhớ cho cô là số đo của góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung là bằng nửa số đo cung bị à cung bị chắn. Con lưu ý hộ cô nào. Được chưa? Thế thì trong trường hợp này là số đo của góc B A x bằng một nửa số đo cung AB. Được chưa nhỉ? Tiếp theo, cô cho mình cùng nhau đi tìm hiểu góc có đỉnh bên trong đường tròn góc có đỉnh bên trong đường tròn thì chắc chắn là đỉnh của nó phải nằm trong đường à trong đường tròn. Xét đường tròn tâm O, xét đường tròn tâm O thì ta có rằng dây AB và dây CD cắt nhau tại à tại điểm E. Và điểm E trong trường hợp này nó nằm trong đường à đường tròn. Đây là dây cung, được chưa nhỉ? Thế thì ta có góc C E B hay góc A E D đều là góc có đỉnh bên trong đường à bên trong đường tròn. Và các con lưu ý rằng là góc có đỉnh bên trong đường tròn nó khác với góc ở tâm, khác với góc nội tiếp và khóc với góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung. Đó là góc có đỉnh bên trong đường tròn có hai cung bị chắn. Đó là góc A, E, D hay góc C, E, B chắn hai cung của mình đó là cung DA và cung C, à CB. Được chưa nhỉ? Vâng, thế thì số đo của góc có đỉnh bên trong đường tròn tính như thế nào? Liệu rằng có khác với à số đo của góc nội tiếp và góc ở tâm mà mình đã học không? Vâng, báo cáo các bạn nó khác ạ. Số đo của góc BEC, tức là số đo của góc có đỉnh bên trong đường tròn, bằng trung bình cộng số đo hai cung vĩ, à hai cung bị chắn. Có nghĩa là số đo của góc BEC bằng số đo cung AD cộng với số đo cung BC. Cụ thể hơn COVID ở đây là các bạn phân biệt được là cung bé và cung lớn. Đó là số đo của góc BEC, BEC thì bằng số đo của cung BNC cộng với số đo của cung à AMD và tất cả chia chia 2. Nói là gọn ngắn gọn lại là số đo của góc có đỉnh bên trong đường tròn bằng trung bình cộng tổng số đo à trung bình cộng của hai hai cung bĩ à số đo hai cung bĩ bị chắn, nhớ chưa nào? Số đo của góc có đỉnh bên trong đường tròn bằng trung bình cộng của tổng số đo hai cung bị à hai cung bị chắn. Đó là nội dung của góc có đỉnh bên trong đường tròn. Và bây giờ cô trò mình lại cùng nhau tìm hiểu về góc có đỉnh bên ngoài đường ở à, đường tròn tính như thế nào. Thì các bạn biết rằng góc có đỉnh bên ngoài đường tròn thì không có định nghĩa đâu nhé. Đấy là hình vẽ minh họa. Các bạn thấy rằng là nếu như lấy một điểm E nằm bên ngoài đường tròn thì cô sẽ kẻ hai quyết cát tuyến. Cát là gì nhỉ? À cát là một đường thẳng cắt đường tròn tại hai à tại hai điểm. Cát tuyến E D C và cát tuyến E A B. Được chưa nào? Thì khi mà kẻ các tuyến này thì nó tạo ra một cái góc đó là góc B E C Vâng, thì góc có đỉnh bên ngoài đường tròn giống với góc có đỉnh bên trong đường tròn đó là có hai cung bị à, hai cung bị chắn. Vâng, cái góc BEC của mình chắn cung nào ạ? À chắn cung AD và chắn cung à chắn cung BC. Nhớ chưa nào? Vâng, thế thì góc có đỉnh bên trong đường tròn là bằng trung bình cộng số đo hai cung à bị chắn. Còn góc có đỉnh bên ngoài đường tròn được tính như thế nào? Vâng, thế thì số đo của góc có đỉnh bên ngoài đường tròn là bằng hiệu, đúng nhỉ? Hiệu số đo hai cung bị chắn và chia đôi, các bạn nhớ nhé. Thế thì ở đây là số đo của góc B, E, C đúng không nào? Sẽ là bằng số đo của cung BC trừ đi số đo của cung AD và nhớ là tất cả chia cho 2. Được chưa? Đó là nội dung về các góc mà chúng mình đã được học ở chương 3. Đó là góc ở tâm này, góc nội tiếp góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung, góc có đỉnh bên trong và bên ngoài đường tròn. Thế thì vừa rồi cô đã cung cấp lại cho các bạn lý thuyết, hình vẽ minh họa và công thức tính số đo góc rồi. Và bây giờ cô sẽ cung cấp lại cho các con về phần tính à, diện tích, tính diện tích hình tròn, tính độ dài cung tròn và tính độ dài hình quạt à, tính độ dài cung, diện tích hình quạt vân vân. Thế thì ta sang nội dung số 2, đó là công thức tính độ dài đường tròn độ dài cung đường cung tròn, diện tích hình tròn, diện tích hình quạt tròn. Ta có lý thuyết như sau, các bạn ghé hình vào nhé, ghi vài giúp cô nhé. Thứ nhất là độ dài đường tròn. Độ dài đường tròn thì ở đây ta sẽ liên quan đến đường tròn, đúng không nhỉ? Cho đường tròn tâm O bán kính R. Được chưa nhỉ? R là bán kính và D nó là đường à đường kính, đường kính gấp 2 lần bán kính đúng không nào? cái này nhắc lại hơi thừa nhưng mà vẫn cứ phải nhắc đúng không thế thì ở đây là công thức tính à, tính độ dài cả đường tròn lưu ý cho cô là cả cái cung tròn của nó là ứng với à 360 độ vâng thế thì công thức tính độ dài đường tròn đúng không nào nó chính xác nó là tính chu vi của à, đường tròn thế thì công thức c của nó là bằng 2 pi r 2 pi r được chưa nhỉ r là bán kính của đường à, đường tròn hai lần R đó chính là bằng đường à, đường kính hay mình chuyển về công thức là bằng pi nhân với à, D nhớ chưa nào nhắc lại công thức tính à, độ dài đường tròn đó là C bằng 2 pi R hay C bằng pi nhân với D các bạn lưu ý hộ cô tiếp theo đó là độ dài cung tròn các bạn lưu ý cho cô này độ dài cả đường tròn là ứng với cả cái cung tròn là 360 à 360 độ. Vậy độ dài cung tròn được tính như thế nào? Cội tính số đo cung AB và ký hiệu là L. À, số đo cung AB được chưa nhỉ? Số đo cung AB là à xin lỗi, số đo cung AB là ký hiệu là N. Nhớ chưa nào? Số đo cung AB là bằng số đo cung góc A O. B. Số đo cung AB bằng số đo góc AOB. Vậy bây giờ ta ký hiệu độ dài cung AB, ký hiệu là L. L là độ dài cung AB, các bạn lưu ý. Và cả cái này là tính cho cả độ dài của cả đường, à đường tròn. Và cả đường tròn là ứng với cả cái cung tròn của nó là 360 360 độ. Vậy ta có công thức tính độ dài cung tròn như sau. Đó là cái này bạn nhớ phân tích cho cô nhé. 2πr chia cho 360 là ra độ dài cung tròn có số đo một độ. Đúng không nhỉ? Và nhân với n là ra độ dài cung tròn có số đo là n độ. Và 2 trên 360 thì ta tối giản thì nó là PRN chia cho 180. À 180. Vậy chốt lại công thức tính độ dài cung tròn. Được chưa nhỉ? Ký hiệu là AB là bằng pi nhân R nhân N chia cho 180 và R này là bán kính của đường tròn và N là số đo của cung à cung tròn. Các bạn lưu ý và số đo của cung tròn nó chính là bằng số đo của góc ở ở tâm. Các bạn lưu ý ạ. Được chưa? Đó là nội dung của thứ hai cô cung cấp. Và tiếp theo cô trò mình lại cùng nhau sang diện tích hình à diện tích hình tròn. Diện tích hình tròn thì các em lớp 5 cũng đã tính được rồi đúng không ạ? Và cô hy vọng là các bạn nhớ hết rồi đúng không? Vâng, công thức tính diện tích hình tròn là các bạn biết nó là bằng pi r bình. Nhớ chưa nhỉ? Vâng, r nó vẫn là bán kính của đường à đường tròn. Cho đường tròn tâm ô bán kính r thì công thức tính diện tích hình tròn đó là s bằng pi r bình. Tiếp theo, cô trò mình cùng nhau sang phần diện tích hình quạt tròn. Diện tích hình quạt tròn, được chưa nhỉ? Từ công thức diện tích hình tròn, ta sẽ ra được công thức diện tích hình quạt tròn. Và diện tích hình tròn là tính cho cả cái cung tròn của nó là 360, 360 độ. Vậy nếu như các bạn học theo cách suy luận thì nó là tính diện tích hình quạt tròn có số đo cung của nó có số đo là 1 độ thì nó sẽ là S bằng PR bình chia cho 360. Vậy khi mà cái cung tròn của mình có số đo là N độ thì các bạn cứ nhớ là gấp N lần lên cho cô. Vâng, thế hình quạt tròn được giới hạn bởi cung bán kính OA, bán kính OB và gì đấy ạ? Cung nhỏ AB. Thì lúc này ta sẽ có hình quạt là AO, AOB. Số đo của cung AB là bằng N độ đúng không nhỉ? Và độ dài cung AB là ký hiệu là L. Vâng, thế thì ta sẽ có S quạt là bằng pi R bình N tất cả chia cho 360. Các bạn lưu ý nhé. Tại vì lúc này cô đã phân tích, các bạn nhớ công thức theo kiểu phân tích từ à từ công thức diện tích hình tròn ra diện tích hình quạt tròn. Và mối quan hệ của công thức diện tích hình quạt được chưa nhỉ? Với độ dài à độ dài cung. Thì đó là S quạt là bằng L R trên à trên 2. Và L là bằng gì các bạn nhớ rồi đúng không ạ? Độ L nó chính là độ dài cung tròn là bằng pi R N tất cả chia cho 180 à 180. Đó là công thức à, phần lý thuyết số 2 cô đã tổng hợp và nhắc lại cho các con biết là công thức tính chu vi hình tròn gì nữa nhỉ? À diện tích hình tròn, độ dài cung tròn và à, diện tích hình quạt. Được chưa nào? Các bạn lưu ý và cố gắng thuộc ngay công thức nếu như chưa thuộc nhé. Được chưa? Phần này là chúng mình đang ôn lại cho nên cô hy vọng rằng là các bạn phải ghi chép đầy đủ để phục vụ cho kỳ thi sắp tới. Chương này chương khá là quan trọng các con ạ nó nằm trong đề thi vào lớp 10 không trượt tí nào luôn cho nên là các bạn cố gắng là lưu ý ghi chép bài đầy đủ nhé được chưa và bây giờ cô sang nội dung thứ ba đó là về phần tứ giác nội tiếp một phần trọng điểm trong kỳ thi vào lớp 10 và cũng là khá trọng điểm trong chương số 3 của mình về tứ giác nội tiếp thì các bạn biết rằng là theo định nghĩa là tứ giác có bốn đỉnh cùng nằm trên một đường tròn thì tứ giác đấy được gọi là tứ giác nội à nội tiếp gọi nội tiếp đường tròn và ta hay thường nói với nhau là gọi tắt là tứ giác nội tiếp được chưa thế thì trong cái phần tứ giác nội tiếp thì ta có định lý phát biểu như sau là trong một tứ giác nội tiếp tổng số đo hai góc đối là bằng 180 à 180 độ các bạn lưu ý hộ cô tiếp theo là tứ giác có hai đỉnh kề nhau vậy bây giờ để chứng minh tứ giác đấy là tứ giác nội à nội tiếp thì bạn lưu ý rằng là có bốn cách để chứng minh cho một tứ giác là tứ giác nội nội tiếp. Vậy cách thứ nhất là gì nhỉ? Tứ giác có hai đỉnh kề nhau, hai đỉnh kề nhau hay còn gọi là hai đỉnh liên à liên tiếp cùng nhìn cạnh chứa hai đỉnh còn lại dưới cùng một góc alpha thì tứ giác đấy được gọi là tứ giác nội tiếp đứng đường tròn. Lý thuyết tiếp theo đó là gì ạ? Tứ giác có bốn đỉnh, bốn đỉnh cùng cách đều một điểm. Và điểm đấy phải là điểm xác định được và điểm đó chính là tâm của đường, à tâm của đường tròn. Được chưa nhỉ? Vâng, nhớ cho cô này, cô cung cấp lại cách thứ nhất. Cách thứ nhất là gì ạ? Tứ giác có hai đỉnh liên tiếp cùng nhìn một cạnh chứa hai đỉnh còn lại dưới một góc alpha thì tứ giác đấy được gọi là tứ giác nổi à, nội tiếp. Lý thuyết tiếp theo đó là tứ giác có bốn đỉnh cùng cách đều một điểm. Nhớ là điểm đấy phải là điểm xác định được và điểm đó chính là tâm của đường à đường tròn. Được chưa nhỉ? tâm đường tròn à nội tiếp. Tiếp theo là tứ giác có tổng số đo hai góc đối bằng 180 độ thì tứ giác đấy được gọi là tứ giác nội tiếp đường à đường tròn. Đó là phần cách thứ ba. Và một cách nữa là các bạn luôn nhớ cho cô là gì ạ? Đó là gì? Tứ giác có góc ngoài tại một đỉnh bằng góc trong tại đỉnh đối diện thì tứ giác đấy vẫn là tứ giác nội tiếp đường tròn. Hoặc là các bạn sử dụng theo tổng hai góc đối, suy từ hai góc đối các bạn lưu ý nhé. Đấy thấy chưa? Thế thì cô nhắc lại là có bốn cách để chứng minh một tứ giác nội là tứ giác nội, à nội tiếp đường tròn thì mình có thể quy lại là ba cách thôi. Tại vì góc ngoài tại một đỉnh bằng góc trong tại đỉnh đối diện thì bạn có thể dựa vào đó là tổng hai góc đối luôn cũng được, không sao hết. Thêm một dòng nữa thôi cho nó an toàn, được chưa? Đấy là phần lý thuyết, toàn bộ phần lý thuyết mà cô muốn cung cấp lại cho các bạn, được chưa? Của chương số 3. Xin chào tất cả các con, cô cho mình đã cùng nhau đi hết lại phần lý thuyết của chương số 3 rồi. Và bây giờ cô cho mình lại cùng nhau vào phần thực hành, được chưa nhỉ? Không để các bạn chờ lâu thì cô cho mình cùng nhau vào bài số 1. Bài số 1 có nội dung như sau cho đường tròn tâm O và đường thẳng D không đi qua tâm O. Vẽ đường tròn O nào. Vẽ đường tròn tâm O. Được chưa nào? Vẽ đường thẳng D. Lưu ý là đường thẳng D không đi qua tâm O. Đường thẳng D nó chính là cát tuyến của đường tròn. Cắt đường tròn tại hai điểm à A và à và B. Được chưa nhỉ? Tiếp theo là gọi C là điểm thuộc đường thẳng D. C là điểm thuộc thẳng đường D sao cho điểm A nằm giữa hai điểm B và A, à B và C. Được chưa? Đọc cho kỹ đề bài để vẽ hình cho nó chuẩn nhé. Trong một bài thi mà hình các con làm đúng nhưng mà hình vẽ sai, bài làm đúng, hình vẽ sai, coi như vứt luôn cả bài. Có những trường hợp là vẽ sai nhưng ta vẫn giải được, nhưng không được chấp nhận, các con lưu ý nhé. Cho nên cái quan trọng nhất là bạn phải vẽ được hình và vẽ chính xác, không quá to, không quá bé vừa phải xinh xinh cứ như cô trò mình là được rồi đúng không? Thế thì ở đây là vẽ đường tròn đúng chưa nhỉ? Đường tròn tâm O, đường thẳng D không đi qua tâm. Cắt đường tròn tại hai điểm A và B. Lấy điểm C sao cho điểm A nằm giữa hai điểm C và à C và B. Tiếp theo nào, vẽ đường kính PQ vuông góc với dây AB. Đường kính PQ vuông góc với dây AB tại D. Tại D, các con lưu ý nhé. Và điểm Q của mình, à, điểm P của mình thuộc cung lớn AB và điểm Q thuộc cung à, cung nhỏ AB. Được chưa nhỉ? Tiếp theo là tia CB, CB, tia CB cắt đường tròn tại điểm thứ hai đó là điểm Y. Tại vì nó cắt tại điểm thứ nhất là điểm P rồi, các con lưu ý. Và cắt tại điểm thứ hai đó là điểm Y, Y khác P. Tiếp theo là dây AB cắt IQ tại điểm K. Y, Q nối vào nhé. Tại điểm K. Câu hỏi đặt ra trong đề bài toán này đó là gì? chứng minh. Chứng minh rằng tứ giác P, D, KI, P, P đâu nhỉ? À P này, D này, K, Y là tứ giác nỗi, à nội tiếp, được chưa nhỉ? Câu hỏi thứ hai là chứng minh cho cô là KB, KB nhân với K gì nhỉ? à KB nhân với IQ bằng BQ à BQ đâu nhỉ? BQ nhân với B à BI. Được chưa nhỉ? Đó. QB này và BI chúng mình nối lại nhé. Tiếp theo, câu hỏi thứ ba chứng minh IK là phân giác của góc A I B. Đó, phân giác được chưa nhỉ? Và từ đó chứng minh tiếp tục đó là chứng minh cho tỷ số AC trên BC bằng AK trên BK. Câu hỏi thứ tư đó là cho 3 điểm ABC cố định. Được chưa? Cố định. Còn đường tròn O thay đổi. Đường tròn tâm O thay đổi. Nhưng luôn đi đi qua hai điểm A và, và B. Được chưa nhỉ? Tức là 3 điểm ABC thuộc đường thẳng D cố định và đường tròn tâm O luôn luôn thay đổi. Nhưng thay đổi ở đây nó phải đi qua điểm à, A và điểm B. Luôn đi qua điểm A và điểm B. Và yêu cầu chứng minh rằng đường thẳng IQ, IQ luôn đi qua một điểm cố định. Các bạn lưu ý nhé, luôn đi qua một điểm cố định. Và trong bài toán chuyển động này thì bạn phải nhớ cho cô là yếu tố nào là cố định và những điểm nào chuyển động và kéo theo những điểm nào sẽ di động theo. Các bạn lưu ý ạ. Được chưa nhỉ? Vâng, và bây giờ cô trò mình cùng nhau quay lại ý A, ta làm theo thứ tự A, B, C, D. Và cô trò, cô nghĩ rằng là với cái bài toán này, thực sự nó không quá khó, tại vì nó là ôn tập chương, chương rồi. Cho nên cô đề nghị các bạn dừng video lại và các bạn thử sức mình làm cho được bao nhiêu câu trong bài toán số 1, được chưa nhỉ? Kiểm định lại cái khả năng của mình nhé. Sau đó nếu như câu nào còn vấp thì chúng mình mở video tiếp tục theo dõi bài giảng của cô. Được chưa nào? Thống nhất với nhau là như thế nhé. Vâng, bây giờ cô trò mình cùng nhau quay vào về ý đầu tiên. Đó là chứng minh tứ giác B, D, K, I nội tiếp. Vậy muốn chứng minh một tứ giác là tứ giác nội tiếp thì các bạn lôi về phần dấu hiệu nhận biết ra. Đó là gì ạ? Cách thứ nhất là chứng minh cho tứ giác có tổng hai góc đối bằng 180 độ. Cách thứ hai là chứng minh cho tứ giác gì nhỉ? Có hai đỉnh liên tiếp cùng nhìn một cạnh chứa hai đỉnh còn lại dưới một góc alpha. Và cách thứ ba là chứng minh cho tứ giác này có bốn điểm cùng cách đều một à 4 đỉnh cùng cách đều một điểm và điểm đó phải là điểm xác định được và điểm đó chính là tâm của đường à, đường tròn. Và cách thứ tư thực ra nó lại rơi vào cách đầu tiên mà cô cung cấp đó là tổng hai góc đối bằng 180 độ đấy các con ạ. Được chưa? Tứ giác có góc ngoài tại một đỉnh bằng góc trong tại đỉnh đối, à đối diện đúng chưa nhỉ? Rồi các bạn sử dụng tổng hai góc đối bằng 180 độ cũng ok, được chưa? Không vấn đề gì hết. Cô trò mình cùng nhau đi ý A, tìm hiểu xem là tứ giác BDKI nào. Tứ giác BDKI có gì đặc biệt? Thế thì các bạn lưu ý rằng là à PQ nó là đường kính đường kính vuông góc với à vuông góc với AB rồi thì có nghĩa là góc à BDK là bằng 90 độ. Đúng chưa nhỉ? Có góc BDK bằng 90 độ. Vậy bây giờ chúng mình cùng nhau đi ước. Ước gì góc BID cũng bằng 90 độ. Vì sao nhỉ? Vì góc này, góc ở đỉnh D và góc ở đỉnh Y nó là hai góc ở vị trí đối nhau. Ồ, rất là đẹp, tại vì sao nhỉ? Vì PQ là đường kính, đúng chưa? Suy ra ta thấy rằng là góc PIQ nó là góc nội tiếp và đặc biệt hơn nó là góc nội tiếp chắn nửa đường, nửa đường tròn. Vậy góc PIQ của mình là bằng 90, à 90 độ. Ồ, đẹp quá phải không các bạn nhỉ? Góc PIQ hay góc PIK bằng 90 độ và góc PDK cũng bằng 90 độ dẫn tới là tổng hai góc đối của nó là bằng 180 độ và dẫn tới là tứ giác này là tứ giác nội, à nội tiếp khá là nhẹ đúng không nhỉ? Cô trò mình cùng nhau đi giải quyết ý A. Ta đi câu A. Tứ giác chứng minh tứ giác tứ giác cô xin phép viết tắt nhé PDKI PDKI à nội tiếp cô xin phép viết tắt nha các bạn đi thi là không được viết tắt vào bài đâu được chưa nhỉ vâng thế thì đầu tiên ta phải đi chứng minh được góc PIK bằng 90 độ trước đúng chưa nhỉ? Vậy ta đi xét đường tròn tâm O. Xét đường tròn tâm O. Ta có góc P I à Q bằng 90 à 90 độ. Mở ngoặc giải thích ra cho cô lấy từ đâu? Đó là góc nội tiếp chắn nửa đường à nửa đường tròn. Góc nội tiếp xin phép viết tắt chắn chắn nửa đường à nửa đường tròn được chưa nhỉ góc nội tiếp chắn nửa đường tròn hay hay góc B I à K bằng 90 à 90 độ được chưa nhỉ tiếp theo nữa là PQ vuông góc với AB PQ PQ vuông góc với AB theo giả thiết. Đúng chưa nhỉ? Vậy từ đó suy ra là góc PDK bằng 90 độ. Vâng, vậy đủ sự kiện để mình à xét tứ giác phải chứng minh cho tứ giác nội tiếp rồi. Hình các bạn lưu ý cho cô là không viết miên man, không viết dài quá, đúng không ạ? Không giải thích dài dòng, ngắn gọn, xúc tích nhưng yêu cầu phải đủ ý nhé. Khi đi thi là người ta chấm theo pha rem, cứ thế là người ta chấm thôi. Thứ hai là lưu ý cho cô là gì ạ? Có 90 suy ra vuông góc và có vuông góc mới suy ra 90. Các con lưu ý nhé. Ví dụ các bạn ghi luôn đó là góc 90 độ nhưng đề bài không có cho là không được. Các bạn lưu ý hộ cô ạ. Có vuông góc mới suy ra 90. Cô nhắc lại một lần nữa đấy. Được chưa? Vậy đủ dự kiện rồi. Đủ dự kiện để xét rồi ta đi xét tứ giác. Xét tứ giác. Tứ giác nào nhỉ? À tứ giác B D à K I ta có có gì nhỉ? Liệt kê ra. Góc P I Q cộng với góc P P I Q I K cũng được nhé. P D à K Bằng bao nhiêu độ nhỉ? À, bằng 90 độ cộng với 90 độ. Được chưa nhỉ? Và chúng là bằng 180 à, 180 độ. Thế thì hai góc này ở vị trí đối nhau. Được chưa? Mà hai góc này Ok, đối nhau. Được chưa? dẫn tới là tứ giác. Tứ giác, cô xin phép viết chắc tự tứ giác nhé. P à D K I nội à nội tiếp. Được chưa? Vâng, điều phải chứng à chứng minh. Cô cho mình vừa cùng nhau giải quyết xong ý A. Khá là nhẹ nhàng đúng không? Cô cho mình cùng nhau sang ý B. Là chứng minh gì nhỉ? À chứng minh chứng minh chứng minh gì đấy? KB KB nhân với IQ IQ bằng gì nhỉ? À bằng BQ nhân với à nhân với BI. Nào, ta tìm hiểu xem để chứng minh KB, KB đâu nhỉ? KB nhân với IQ Đúng chưa? Bằng BQ, BQ nhân với BI. Vâng, thế thì để chứng minh cho cô cái đẳng thức đó thì thường chúng ta sẽ nghĩ đến, à tư duy đầu tiên chúng ta nghĩ đến đó là gì Tam giác đồng dạng. Thứ hai là hệ thức lượng trong tam giác vuông. Thứ ba là gì nhỉ? Tính chất phân giác trong ngoài kết hợp. Và thứ tư đó là định lý Talet. Hoặc là có những trường hợp là kết hợp 2 trong 4 những cái kết quả đấy. Các bạn lưu ý hộ cô. Được chưa? Thế thì bây giờ cô trò mình cùng nhau phân tích này. Bây giờ ta phải gắn để tạo ra tam giác đồng dạng. Liệu có ok không? Được chưa? Vâng, thế thì các bạn thấy rằng là KB, có KB đây. Có IQ e đây. Có BQ đâu nhỉ? À BQ đây. Và có BI đây. Vâng, nó xoay quanh bốn đỉnh IK, Q, à QB. Không có tam giác vuông. Vâng, loại ngay hệ thức lượng trong tam giác vuông không có phân giác loại ngay phương án à tính chất phân giác không có song song thì loại ngay phương án là gì ạ định lý Talet đúng chưa vâng thế thì à còn lại phương án cuối cùng đó là tam giác đống à đồng dạng vậy vấn đề là ta chọn tam giác nào đúng không nhỉ chọn tam giác nào với tam giác nào và đi chứng minh tam giác đồng dạng có mấy cách để chứng minh tam giác đồng dạng đó là gì nhỉ à đồng dạng theo trường hợp cạnh cạnh cạnh đồng dạng theo trường hợp góc góc và đồng dạng theo trường hợp là cạnh, góc cạnh. Vâng, cô trò mình cùng nhau đi phân tích các bạn chọn nhé. À chọn một cạnh ở bên bên trái gắn với một cạnh ở bên phế bên phải. Được chưa? Đó là KB. KB gì nhỉ? KBQ và tam giác K nào? KBQ và IBQ. IBQ liệu ổn không? Đó là hai tam giác IQB và tam giác KQB thì có góc IQB là góc chung rồi. Đúng không nhỉ? Có một góc chung rồi. Vậy ta ước tiếp nhỉ? Cô trò mình lại cùng nhau đi ước tiếp. Ước gì có một góc nữa bằng nhau? Đó là góc nào? À, các bạn thấy chưa nhỉ? Đó là góc này, ta đi chứng minh cho hai góc này. Đó, hai góc này bằng nhau. Liệu rằng có bằng nhau được hay không? Ta kiểm tra lý thuyết, phần lý thuyết về phần đề bài cho nhé à PQ là đường kính nhưng cái đường kính này nó rất đặc biệt đó là đường kính vuông góc với dây đường kính vuông góc với dây thì đi qua điểm chính giữa của à điểm chính giữa của cung vậy điểm Q của mình chính là điểm chính giữa của cung á AB đúng chưa nào vâng thế thì góc này là góc Q I B là góc nội tiếp chắn cung nào à cung QB của mình đúng không nào và tương tự như thế thì bạn thấy rằng là góc QB K vẫn là góc nội tiếp chắn cúng AQ. Mà điểm Q của mình lại là điểm chính giữa của cung AB. Vậy dẫn tới là cung QB và cung QA bằng nhau. Và từ đó ta được hai góc bằng nhau. Được chưa nhỉ? Hai góc bằng nhau và cộng thêm một góc chung. Vâng, đảm bảo rằng tam giác, hai tam giác này là hai tam giác đồng dạng. Và hai tam giác đồng dạng theo trường hợp góc góc. Và sau khi hai tam giác đồng dạng rồi thì ta lập cái tỷ số hai cạnh tướng à tương ứng và cuối cùng ta tích chéo đúng không nhỉ? Ta được kết quả cần phải chứng minh. Vâng, cô trò mình cùng nhau đi trình bày vào ý B. Để chứng minh được hai tam giác đồng dạng thì trước hết cô trò mình phải đi chứng minh được điểm Q là điểm chính giữa của cung AB. Bằng cách nào? Xét đường tròn tam ô. Xét đường tròn tam ô. Xét đường tròn tam ô thì ta có gì các bạn nhỉ? À ta có có AB AB vuông góc với PQ theo giả thiết. Ok chưa? PQ là đường kính. PQ là đường kính. Đường kính. Ok chưa nhỉ? Vâng, thế từ đó suy ra điểm Q là điểm chính giữa của cung AB. Suy ra Q là điểm chính giữa. điểm chính giữa của cung A à cung AB. Được chưa? Cái này theo phần à, định lý quan hệ giữa đường kính và dây cung. Cái này theo phần định lý nhé. Được chưa? Đó. Vậy từ đó suy ra nếu như điểm Q là điểm chính giữa của cung AB rồi thì cung QA bằng cung quý à QA bằng với cung à, QB Được chưa nhỉ? Tiếp theo là ta xét đường tròn tâm O để ta chứng minh được hai góc. À, hai góc QIB bằng với góc QBK. Các bạn lưu ý nhé. Ta có xét đường tròn tâm O. Xét đường tròn tâm O thì ta có có gì nhỉ? Góc QIB QIB IB bằng gì các bạn? À bằng 1 phần 2 số đo cung Số đo cung nào nhỉ? À nó chắn cung QB. Vậy nó là bằng 1 phần 2 số đo cung quý. À QB. Các bạn nhớ giải thích ra cho cô đó là góc nội tiếp chắn cung quý. À QB. Các bạn lưu ý nhé. Khi làm bài các bạn phải nhớ là bạn lấy từ đâu, định lý nào, lý thuyết nào. Các bạn lưu ý hộ cô. Cái này giải thích là góc nội tiếp chắn cung nào đây nhỉ? ở à, chắn cung QB. Được chưa? Tiếp theo nào, ta sẽ có góc QBK. QBK. QBK bằng 1 phần 2 số đo cung À, số đo cung nào đấy? Cung AQ. Được chưa? Vâng, giải thích là góc nội tiếp chắn cung AQ ok mà mà cung QA bằng với cung à, QB mà trong cùng một đường tròn hai cung bằng nhau thì chắc chắn nó có số đo bằng à số đo bằng nhau. Từ đó ta sẽ suy ra được ta sẽ suy ra được ở à, góc Q I à, B bằng với góc Q B à BK. Được chưa nhỉ? Vâng, đủ sự kiện để hai tam giác đồng dạng. Vậy ta cùng nhau đi xét. Tích ý tiếp theo đó là xét tam giác nào? À, xét tam giác. Đọc cho đúng đỉnh nhé. Y, Q, B. Y, Q, B. Và tam giác nào các con? À, Y, Q, B thì phải là gì ạ? B, Q, K. Các bạn kiểm tra lại cho cô nhé. Y này là đỉnh hai của hai góc bằng nhau. Y Q B được chưa nhỉ? Phải là B Q à B Q K được chưa? Và tam giác B Q à K ta có hai tam giác này liệt kê các yếu tố bằng nhau đó là góc Q I à B bằng với góc Q B K chứng minh chưa? Và ta đã chứng minh ở trên thì ghi là chứng minh trên. Được chưa nhỉ? Và góc b I, Q, à B là góc chung. Đó, vâng, đủ dự kiện để kết luận rằng hai tam giác này đồng, à đồng dạng. Vậy từ đó suy ra tam giác IQB sẽ đồng dạng với tam giác à B quý K theo trường hợp góc góc. Ok chưa nhỉ? Vâng, thế khi hai tam giác đồng dạng rồi ta sẽ suy ra được các tỷ số của hai cạnh tướng à, tương ứng nhưng mà cái gì cần thì mới suy không suy thừa được chưa lấy đủ không lấy thừa liên quan đến KB liên quan đến IQ BQ và BI vậy ta sẽ suy ra này à suy ra liên quan đến BI phải không nhỉ à lấy BI cạnh BI sẽ tương ứng với cạnh nào các bạn lưu ý nha IB là liên quan đến BK được chưa nhỉ bằng liên quan đến cạnh IQ thì cạnh IQ của mình từ bên trái sang nào? IQ của mình sẽ tương ứng với cạnh B. À, BQ. Vậy IQ trên BQ. Được chưa nhỉ? Các bạn ghi cho cô là tính chất của tam giác đồng à, đồng dạng hoặc các bạn cũng ghi là cặp cạnh tướng và tương ứng. Sau khi suy được tỷ số rồi thì bạn dùng tính chất của tỷ lệ thức bạn tích chéo lại. Vâng. Vậy từ đó suy ra tích chéo này là BI nhân với BQ bằng gì nhỉ? À, BK nhân với IQ. Được chưa? Tính chất tỷ lệ à tỷ lệ thức. Đó. Và kết quả cuối cùng là kết quả mà đề bài yêu cầu cần phải chứng minh. Cô trò mình kết thúc ý A và ý B của bài số 1.